Nhận định, phân tích và soi kèo trận Aston Villa gặp Wolverhampton diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 5 tháng 1. Nhờ vào năng lực cầm quân đã được khẳng định cùng với kinh nghiệm dày dạn cũng như đã từng làm việc ở Premier League trong quá khứ, tân huấn luyện viên Unai Emery đã thích ứng rất nhanh với Aston Villa. Năm trận chính thức vừa qua, dưới triều đại mới, đội bóng thành Birmingham đã có được 3 chiến thắng và hai trận thua còn lại là trước ông lớn MU nhưng ở Cúp Liên đoàn Anh và Liverpool. Aston Villa bây giờ dần hình thành phong cách thực dụng đầy hiệu quả, vốn là một triết lý ưa thích của chiến lược gia người Tây Ban Nha khi họ không rơi vào cảnh tịt ngòi trong chuỗi trận vừa rồi. Cách đây vài ngày, Aston Villa đã đánh bại Tottenham mạnh hơn ở ngay tại sào huyệt của đối thủ. Ở tổ ấm của Villa Park, The cho dù chưa thua Chelsea hay là Liverpool, nhưng đừng quên họ đã đánh bại MU, hủy diệt sát thủ của những đại gia Brentford hoặc là cầm hòa Man City. Giống như là Aston Villa, Wolverhampton đã tiến hành thay tướng trước khi World Cup 22 diễn ra và Julian Lopetegui cũng thuộc diện là có số má ở La Liga. Tuy nhiên thì khó khăn của cựu huấn luyện viên trưởng Real Madrid đó là ông chưa từng kinh qua Premier League trong sự nghiệp cầm quân của mình. May mắn cho Lopetegui đã có hơn một tháng làm quen rồi mới phải bước vào thi đấu chính thức. Nhờ vậy mà Wolverhampton phiên bản Lopetegui có thời gian quý giá để thành hình. Sau ngày hội bóng đá số 1 hành tinh thì bầy sói đã chơi được 3 trận ở mọi giải đấu và đã thắng được hai. Vài ngày trước, Wolverhampton chỉ thua sát nút MU đang trên đà hồi sinh. Wolverhampton còn là đối thủ kỵ dược của Aston Villa những năm gần đây. Theo đó, The Wanderer đã thắng 6 trên 10 lần đụng độ giữa đôi bên từ năm 2017 đến nay, đều ở các giải chính thức. Riêng ở mùa trước thì Wolverhampton đã thắng 2 lần đụng độ Aston Villa ở ngoại hạng Anh nhưng chính vì các yếu tố kể trên mà việc Aston Villa vẫn chấp hòa 1 trên 2 ở trận này lại phát đi một tín hiệu lạc quan. Thống kê đã chỉ ra hai trận sân nhà gần nhất có hai đi handicap tương tự. Câu lạc bộ thành Birmingham đã toàn thắng. Ngược lại thì trận sân khách gần nhất được chấp hòa thì Wolverhampton đã trắng tay. Về phong độ của Aston Villa và Wolverhampton Aston Villa có thể bị lép vế với thành tích đối đầu gần đây nhưng lại lấn lướt bầy sói ở phong độ vừa qua. Dưới thời của Emery, Aston Villa đã thắng 3, thua 1 ở 4 trận đấu tại Premier League và một trong những chiến thắng ấn tượng nhất chính là họ gục được MU với tỷ số 3-1 ngay ở sân nhà vào ngày 6 tháng 11 năm 2022. Khác với trước đây, Aston Villa bây giờ chơi một cách rình rập, phản công nhanh và cực kỳ hiệu quả. Do đó mà giới mộ điệu hy vọng đội chủ nhà sẽ chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng với hai thất bại và một hòa trước Wolverhampton ở lần chạm trán này. Trong khi đó thì Wolverhampton chỉ thắng có 1 trên 7 vòng đấu gần nhất với một hòa và 5 thất bại, khiến họ bị tụt xuống hạng 17 trên bảng xếp hạng Premier League 2022-23. Không những thế, kể từ đầu mùa, bầy sói cũng chỉ thắng đúng một lần sau 8 lần làm khách ở xứ người với hai hòa và năm thất bại. Những thông tin về lực lượng của hai đội Chiến thắng 2-0 trước Spurs ở vòng 18 khiến Aston Villa phải trả giá rất đắt. Bởi vì bộ đôi tiền vệ McGinn và Louis đều phải rời sân trong hiệp 2 do lần lượt bị dính chấn thương đùi và mắt cá chân. Tuy vậy, theo tin mới nhất thì khả năng hai cầu thủ này vẫn kịp bình phục cho cuộc đón tiếp Wolverhampton dạng sáng ngày mai. Trong trường hợp mà cả hai vắng mặt thì huấn luyện viên Emery đã có Morgan Sanson và Philippe Coutinho thay thế họ. Ngoài ra thì thủ thành Emiliano Martinin cũng trở lại trong khung gỗ của Aston Villa bất chấp phong độ xuất sắc của Robin Olsen trước Tottenham. Về phần mình thì Wolverhampton cũng sẽ không có sự phục vụ của bộ ba tấn công là Saka Karadzic, Pedro Neto và Chiquinho khi họ đang trong giai đoạn bình phục chấn thương. Như thế thì huấn luyện viên Julian Lopetegui buộc phải sử dụng Adama Traore, Raul Jimeni, những người không có phong độ tốt thời gian gần đây ở bên cạnh Daniel Potensi, một trong hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Wolverhampton ở mùa này, cho chuyến làm khách tại Villa Park lần này. Về đội hình dự kiến của hai đội, câu lạc bộ Aston Villa với sơ đồ dự kiến là 4-3-3. Các cầu thủ dự kiến Martini, Young, Kosa, Mint, Dini, McGinn, Camara, Luis, Buendia, Watkins, và Bailey. Câu lạc bộ Wolverhampton Sơ đồ dự kiến là 4-3-3. Các cầu thủ dự kiến là Shay, Semedo, Kinman, Collins, Bueno, Nunes, Nevers, Moutinho, Chare, Jimeni và Potensi. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Wolverhampton thắng 1 trên 5 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh Wolverhampton ghi tới 2 bàn ở 5 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh. Aston Villa ghi gần 2 bàn ở 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Aston Villa thắng 2 trên 3 trận gần nhất trên sân nhà ở mọi đấu trường. Có 3 trên 5 trận gần nhất của hai câu lạc bộ trên mọi đấu trường có dưới 2 bàn. Nhận định về kèo châu Á Có thể thấy được là những gì mà Aston Villa đã thể hiện thời gian gần đây là tốt hơn nhiều so với đối thủ của họ ở vòng 19 này. Cụ thể là đội chủ sân Villa Park đã thắng 4 trên 6 trận đấu gần nhất, trong đó có 3 trận thắng với tỷ số cách biệt. Qua đó, thắng kèo ở 4 trên 6 trận này. Hai trận còn lại họ đều thua các đối thủ mạnh là Liverpool và Newcastle. Trong khi đó, thì Wolverhampton đã thua 5 trên 7 vòng đấu gần đây. Qua đó, họ đã thua kèo 5 trên 7 trận này. Vì vậy mà kèo trên sẽ là sự lựa chọn sáng suốt. Nên chọn Wolverhampton hiệp 1, tỷ lệ là 1 trên 4 chọn Aston Villa full time, tỷ lệ là 1 trên 2. Nhận định về kèo tài xỉu Hiệu suất ghi bàn của Aston Villa là không quá tốt khi họ mới có 19 lần nổ súng sau 17 vòng đấu. Trong đó đã từng thịt ngò cho các đối thủ vốn không được đánh giá cao như là West Ham, Leeds United và Fulham. Ở bên kia, điểm yếu lớn nhất của Wolverhampton chính là ở khâu ghi bàn. Bằng chứng là bầy sói mới chỉ có 10 lần lập công sau 17 lượt trận và hiện đang là đội có hiệu suất ghi bàn kém nhất thời điểm hiện tại. Vì vậy mà lựa chọn xỉu là hợp lý. Nên chọn xỉu hiệp 1 và xỉu full time với tỷ lệ là 2, 1 trên 2. Soi kèo châu Âu Xét là thành tích đối đầu, Wolverhampton là đội vượt trội, trong đó thì họ đều thắng đối thủ này ở cả hai đợt trận mùa trước. Tuy nhiên, với màn thể hiện cực kỳ kém thuyết phục ở mùa giải năm nay, rất khó để bầy sói có thể vượt qua được Aston Villa đang cho thấy hiệu quả hơn rất nhiều dưới thời của huấn luyện viên Unai Emery. Đội bóng đã thắng 3 trên 4 vòng đấu kể từ khi vị chiến lược gia này lên nắm quyền. Vì vậy mà 3 điểm nhiều khả năng sẽ thuộc về đội chủ sân Villa Park. Nên chọn hòa của hiệp 1, chọn Aston Villa full time. Nhận định về tỷ số Thực lực của Aston Villa là không tệ khi đã từng cầm chân Manchester City. Đánh bại Manchester và Tottenham đều với tỷ số cách biệt và đã từng thắng đậm Brentford hay là vượt qua đối thủ khó chịu Brighton ngay ở sân khách. Trong khi đó thì việc đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với vẻn vẹn 13 điểm và đã nhận tới 10 thất bại sau 17 lượt trận cũng đủ thấy được thực lực yếu kém thời điểm hiện tại của Wolverhampton. Vì vậy, đội nhà được dự đoán là sẽ đánh bại được đối thủ này. Các tỷ số hiệp 1 chọn 0-0, các tỷ số hiệp 2 chọn 1-0, nghiêng về Aston Villa.